Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì đầu tiên em xin kính chúc các bạn à, thật nhiều à, niềm vui và nhiều sức khỏe trong cuộc sống ha. Thì à, video hôm nay là em chia sẻ đến các bạn là làm cách nào để nhận được pin ngay từ lần đầu tiên mình gửi yêu cầu. Thì như các bạn đã biết đó, các bạn làm YouTube thì để được liên kết với tài khoản Google AdSense thì các bạn cần phải được 1.000 subscribe và 4.000 giờ thì đối với à, một cái kênh mà mới tạo ra một à, nội dung thì làm à, cũng bỏ ra rất là nhiều công sức và rất là nhiều thời gian để mục đích sau cùng là để nhận được khoản thanh toán của Google thì hôm nay là em à, làm video để chia sẻ đến các bạn ha thì để đạt được cái liên kết với tài khoản Google Sen thì các bạn cần phải trên kênh YouTube của mình đó, cần phải đạt 1.000 subscribe và 4.000 giờ trong một năm qua ha tức là mình xin nói ở đây là 4.000 giờ trong một năm qua tức là các bạn làm à, là bất kỳ là các bạn làm thời gian bao lâu nhưng trong một năm thì các bạn cần phải đạt 4.000 giờ thì uh, YouTube uh, nó uh, mới cho mình bật lên uh, cái tính năng uh, kiếm tiền thì uh, khi bật lên cái tính năng kiếm tiền thì uh, chúng ta cần phải tạo ra một cái tài khoản uh, Google AdSense để uh, uh, đặt hiển thị quảng cáo thì uh, đầu tiên là các bạn à, tạo ra một cái tài khoản à, Google AdSense thì à, một cái tài khoản này đây là nơi mà các nhà sản xuất quảng cáo sẽ đặt những cái quảng cáo lên trên cái kênh của mình tức là trên kênh YouTube của mình đó thì họ sẽ trả những cái tiền quảng cáo những cái doanh thu mà mình làm trên kênh YouTube thì à, để được nhận được thanh toán thì các bạn cần phải xác minh là à, hai điều kiện tức là xác minh danh tính và xác minh à, địa chỉ thì à, xác minh danh tính thì à, nói chung là cũng rất là dễ thì à, xác minh danh tính thì bạn chỉ cần là à, xác minh là à, điền thông rõ thông tin họ và tên địa chỉ đó. rồi à, úp giấy tờ tùy thân giấy chứng minh thư hoặc là à, thẻ căn cước thì để à, khi mà các bạn à, xác minh nhân tính thành công thì à, bên cạnh đó là Google sẽ à, gửi cho bạn ngay một cái mã pin lần đầu đó. thì à, theo như mình à, tìm hiểu thì à, đối với việc à, xác minh danh tính ngay từ lần đầu tiên có những cái à, rắc rối trong cái à, phần xác minh danh tính để mình nhận mở pin luôn để rõ gói à, cái à, vấn đề đó thì hôm nay là em làm video để à, à, chia sẻ những gì mà em biết đến với à, với cô bác anh chị và các bạn à, tham gia làm à, kiếm thêm à, thu nhập trên à, YouTube cũng như là à, kiếm trên à, thu nhập từ à, Google AdSense thì à, để xác minh danh tính thì các bạn như lần đầu em đã nói là các bạn cần phải ghi rõ là họ tên địa chỉ và à, các bạn up à, giấy tờ tùy thân như là chứng minh thư hoặc là thẻ căn cước để à, xác minh danh tính của mình khi được à, Google à, chấp nhận thì à, họ sẽ gửi cho mình một mã pin ngay từ lần đầu tiên thì để thành công ngay từ đầu tiên thì các bạn cần phải à, chú ý những vấn đề sau đây thứ nhất đó là các bạn ghi rõ thông tin họ tên là có dấu khi mà các bạn ghi thông tin họ tên đó thì mình hãy ghi theo cái à, hả à, chứng minh thư của mình đó các bạn phải ghi phải có dấu đầy đủ đàng hoàng từ cái nơi mình ở địa chỉ của mình như là ấp xã huyện tỉnh đó, các bạn ghi cho rõ ràng thì à, bước này thì à, nó có hai dòng à, địa chỉ nhất là đầu dòng thông tin của mình và dòng thứ hai là cái địa chỉ của mình nhận mở pin thì cái địa chỉ thứ hai thì các bạn cần phải chú ý là ghi rõ họ, họ, họ tên cho nó rõ ràng trùng khớp với dòng địa chỉ một tên rồi địa chỉ là như mình ở ấp rồi xã về huyện tỉnh nào thì các bạn ghi rõ ha đường nào thì các bạn ghi rõ ra ở cái bên à, trang xác minh danh tính á, thì à, để nhận được thanh toán á, thì các bạn à, ghi à, mã code bưu điện là mã code à, bưu điện là gần nhất các bạn cho thật là chính xác để khi mà à, Google AdSense gửi về thư đúng địa chỉ và hôm nay là một có một cái mẹo à, cái mẹo nhỏ nhỏ em à, chia sẻ đến à, quý cô bác ha thì à, như à, quý cô bác thấy anh chị thấy đây là một cái à, ở đây là một cái lá thư đó lá thư mà Google đã gửi cho em ha thì với à, cô bác anh chị thì à, mình nhận được cái lá thư này nói chung á thì nó cũng à, có một chút xíu rắc rối đó thành ra là em mới chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn là gỡ rối luôn cho quý cô chú anh chị khi mà quý cô chú anh chị xác minh địa chỉ của mình để cho quý cô chú anh chị nhận ngay từ lần đầu không cần phải xác minh mình ấp giấy tờ tùy thân nha đó <clears throat> thì à, sau à, ba lần mình à, gửi xác minh địa chỉ thanh toán đó. sau ba lần mình gửi xác minh địa chỉ thanh toán thì à, lần đầu thứ nhất á, mình đã thất bại lý do thất bại á, là do mình ghi cái địa chỉ bưu cục á, là không chính xác nha mã code bưu cục không chính xác thì cái mã bên này nó sẽ không đến nơi và cái đó nữa là cái thông tin bên dưới tức là dòng địa chỉ thứ hai là mình vẫn ghi trùng khớp mình vẫn ghi trùng khớp như vậy nhưng mà mình không có thông tin liên lạc à, thông tin liên lạc tức là mình không có số điện thoại để cho để để bưu tá gọi trực tiếp cho mình thì mình không có ờ, ghi cái số điện thoại thành thử ra là mình phải ra ờ, bưu cục để mình nhận thư thì trong cái thời gian mà mình đi ra bưu cục mình nhận thư đó có lúc mà thư nó chưa về tới thì bên ờ, bưu cục phát đó, họ nói là không có thư đó ung thư thì qua lần thứ hai mình cũng vậy mình cũng đi ra ngoài là mình cũng ờ, lục mình ừ, tìm cái thư của mình coi Google nó gửi có gì gửi gì không thì bên bộ cục phát họ nói là ờ, không có ờ, không có thấy đó cho nên là để xác minh nhận được mã pin ngay lần đầu thì các bạn cần phải làm cũng như là ghi rõ những cái thông tin à, cần thiết ừ, sau đây để các bạn à, nhận thư ha thì ở đây là một cái lá thư thì em đã đây suy nghĩ à, em suy nghĩ rất là nhiều lý do tại sao mà mình không nhận được lá thư này trong một số ít kênh ha thì đây là cái lý do mà để em làm cái video để chia sẻ cho các bạn thấy là cho các bạn nhận được thư luôn nha thì ở đây là các bạn thấy là người gửi thì là Google AdSense nha đó Google AdSense và cái tên người nhận thì các bạn ghi theo đúng địa chỉ thông tin của mình trên giấy tờ của mình nha tức là trên thẻ căn cước của mình hoặc là chứng minh thư rồi thì à, tên người nhận thì các bạn ghi rõ ràng là tên người nhận của mình là theo đúng như là à, giấy chứng minh thư của mình hoặc là thẻ căn cước của mình do chính phủ cấp ha các bạn ghi rõ tên họ tên có dấu đàng hoàng nha rồi thứ hai dòng thứ hai đó là à, địa chỉ thì các bạn ở à, ấp nào xã nào thôn nào thì các bạn ghi vô đây nha à, quyện nào à, các bạn ghi tỉnh nào thì các bạn ghi rõ ràng vô đây tức là dòng trên dòng địa chỉ hai ha rồi kế tiếp á, là thành phố thì các bạn à, ở thành phố nào thì các bạn ghi vào thành phố đó ví dụ như giờ mình ở Cà Mau nha thì mình sẽ ghi là ở Cà Mau và cái bưu cục gốc bưu cục mình nhận cái thư này á, là nó ở Cà Mau thì nó có mã số à, có mã code của bưu cục là 97 9700000 đó là 97000 4 số 0 nha đó thì mình ghi rõ ràng thông tin ở đây đó thì mình ghi rõ ràng đây. nhưng mà mình ghi rõ ràng rất là rõ ràng thì tại vì cái thông tin của mình đã mình đã ghi rất rõ ràng nhưng mà mình không nhận được thư lý do tại sao đó <clears throat> tại vì khi mà thư đến bưu cục thì họ chỉ có nhìn vào cái dòng địa chỉ này thôi và họ sẽ chuyển về nơi địa phương của các bạn thì đây là cái lý do mà địa chỉ của các bạn à, cái thư của các bạn bị lạc à, khi mà khi mà các bạn đi nhận thư các bạn mà đi ra nhận thư á tức là các bạn đi ra của cục gốc ở phần nhận thư như em ở cà mau thì em chạy ra mà cà mau em nhận thư thì họ sẽ chuyển về cái địa chỉ là à, ấp tăng dân đầm dơi cà mau đó thì tại bưu cục gốc họ sẽ chuyển về ấp tăng dân đầm dơi cà mau thì cái cái cái thư của mình đã về tới tăng dân à, mình đó là một cái lý do để à, lạc hơn ha rồi để à, và để cho nó chính xác hơn và để cho nhân viên gọi trực tiếp đến mình thì các bạn thấy ở đây là dòng trên là thư gửi từ Google ha Upsend ha ở dưới là người nhận nhưng mà thông tin của mình nó chưa rõ ràng là cũng là là thông tin liên lạc của mình chưa rõ ràng là mình không có thông tin liên lạc thì thành thử ra là mình phải à, địa chỉ của mình trên dòng địa chỉ của mình mình phải ghi rõ ra là cái số điện thoại của mình nha đó, mình phải ghi cái số điện thoại mình để cái số điện thoại của mình đây đó, mình ghi để cho nhân viên bưu tá phát phát thư á ừ, họ gọi tới mình để là mình biết được là cái thư của mình là địa điểm ở chỗ nào để mình nhận thư nha rồi thì các bạn ghi rõ lại trên cái à, ghi ghi một cái số điện thoại thì các bạn nên à, hãy à, để một cái dòng ngắn thôi là hãy gọi trực tiếp cho tôi hoặc gọi cho tôi và số điện thoại của tôi thì các bạn cứ ghi như đây ở đây thì em có ghi cái số điện thoại của của tôi nè hãy gọi cho tôi đó <coughs> thì các bạn ghi như vậy đây thì à, phụ tá họ sẽ cho dù họ chuyển về địa phương của mình và cái số điện thoại của này số điện thoại của mình này người nhận này thì bưu à, tá nhân viên bưu điện sẽ gọi trực tiếp ngay cho mình thì à, mình sẽ nhận thư và cái lá thư của mình không không bị thất lạc và không có không có mất công phải đi đi lục cái tiền à, trong trường hợp mà các bạn mà không có để số điện thoại ở đây <coughs> không có đổi số điện thoại ở đây thì các bạn cần phải ra bưu cục gốc đó, các bạn cần phải ra bưu cục gốc liên lạc với họ là à, thông tin người nhận như vậy là cho em nhận thư thì nếu mà mai á thì à, họ giao thư còn nếu mà xui xui chút xíu nữa họ họ nói là không có nhận thư đó thì à, ở đây là cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý về cái à, à, xác nhận à, thông tin thanh toán của mình cho nó chính xác thứ nhất là các bạn cần phải ghi rõ là nội dung à, à, họ và tên rồi à, quê quán thì ấp địa chỉ đường nào ở khóm nào thì nếu mà các bạn có xịt thì các bạn gửi xịt vô để chính xác thông tin rồi kế đến đó là số điện thoại của mình tức là cái số điện thoại của người nhận tại vì các bạn thấy ở đây là cái lá thư ở đây mà các bạn không ghi cái số điện thoại ở đây thì nhân viên họ phát không được và các bạn đi lục cái kiếp thì biết chừng nào mà các bạn đi kiếm thì thành thử ra có rất là nhiều kênh là lý do tại sao mà không nhận được thư mà các bạn up à, giấy tờ tùy thân đó là chứng minh thư hoặc là giấy phép lái xe lên để à, yêu cầu à, à, được à, thanh toán đó để à, gỡ gói và nhận được mở pin ngay lần đầu khi bạn gửi thì các bạn cần phải chú ý những những à, nãy giờ đó em chia sẻ đến các bạn tức là thông tin của mình phải ghi cho rõ ràng thì thông tin của người nhận tên rồi à, địa chỉ là ấp xã phường nào đó số điện thoại của người nhận khi mà cô tá họ nhìn vô đây thì họ thấy cái số điện thoại họ họ họ gọi ngay trực tiếp cho mình cho dù cái kênh của mình nó quá thời thời gian là xác minh 4 tháng đã đắt cái tiền nhưng mình mình có cái mã pin này mình cũng vẫn nhập vô trong tài khoản của mình và mình vẫn, vẫn kiếm tiền bình thường đó đây là cái vấn đề quan trọng nha còn nếu không sau uh, à, 3 lần thì tại vì uh, trên uh, tại vì Google AdSense đã cho mình là uh, xác nhận cũng như là gửi mở pin là ba lần lần thứ nhất là khi các bạn xác minh danh tính thì à, Google đã cho các bạn đó là à, xác nhận là thông tin thanh toán luôn tức là gửi mã pin luôn ngay lần đầu tiên khi mà lần đầu tiên các thông tin các bạn sai và các bạn không nhận được cái à, ở bên này thì các bạn có thể gửi qua tháng thứ hai thì các bạn à, ngày 24 tức là ngày cuối tháng thì các bạn à, vào à, à Google send để các bạn à, yêu cầu gửi lại mã pin à, mới thì à, khi mà trong 21 ngày qua tức là 3 tuần thì các bạn mới được phép yêu cầu là gửi mã pin mới thì các bạn gửi mã pin mới các bạn ghi đầy đủ thông tin đầy đủ thông tin số điện thoại của mình như mình chia sẻ ở dưới dòng địa chỉ thứ hai thì nếu như các bạn không được nhận được thư thì các bạn cứ tiếp tục các bạn à, sẽ gửi yêu cầu là nhận mã pin mới thì sau uh, ờ, 21 ngày cho đến là 28 ngày thì các bạn à, gửi mã pin mới yêu cầu gửi mã pin mới và các bạn cũng vẫn điện đầy đủ thông tin chính xác như mình chia sẻ ở uh, phía trên lá thư đây rồi sau lần thứ ba thì uh, có một cái vấn đề xảy ra đối với nhiều kênh mình cũng biết tại vì uh, là gần mình phát triển mình làm thì à, à, do mình làm tới đâu thì mình chia sẻ các bạn tới đó thì à, theo như yêu cầu thì kể trong vòng kể từ 4 tháng thì nếu như các bạn không xác minh được địa chỉ mở pin này thì Google sẽ tạm ngưng phân phát quảng cáo trên kênh đó. nhất là các bạn mà địa chỉ thanh toán các bạn mà các bạn không nhập mở pin vào thì Google sẽ ngưng hiển thị quảng cáo trên kênh của các bạn nhưng mà các bạn đừng à, quá lo lắng tại vì à, có rất nhiều cách để xác minh à, thanh toán này thứ nhất là các bạn chứng minh bằng mã pin đó. thứ hai là các bạn có thể xác minh bằng danh, danh tính tức là các bạn xác minh qua chứng minh thư hoặc là công cước do chính phủ cấp thì các bạn cứ chụp đầy đủ hình ảnh mặt trước mặt sau và thật ra là rõ nét và các bạn sử dụng à, cloud các bạn à, quét các bạn kiểm tra hình ảnh chất lượng như thế nào và test như thế nào để các bạn à, up lên trên để gửi yêu cầu à, địa chỉ thanh toán thì à, mình đã thật ra thì à, mình đã không sử dụng ở bên này mà mình yêu cầu họ là trực tiếp luôn là mình xác minh danh tính bằng à, giấy tờ giấy tờ tùy thân tức là à, giấy chứng minh thư của mình thì có việc à, xác minh à, thanh toán à, bằng à, chứng minh à, nhân dân hoặc là thẻ căn cước đó, hoặc bằng giấy phép lái xe thì cũng à, rất là dễ dàng nhưng mà cái một cái vấn đề quan trọng ở đây thì các bạn cần phải ghi rõ là cái đầy đủ thông tin của mình tức là họ tên à, các bạn theo như chứng minh của mình có dấu thì các bạn ghi theo có dấu ghi đúng chính xác như vậy nha rồi nếu mà không có dấu thì các bạn ghi không có dấu nhưng mà đầy đủ là cái số à, các bạn ờ, đầy đủ là các bạn à, nên à, up vào ngày à, <coughs> để cho thành công á, thì các bạn nên up vào dịp cuối tháng nha trong trường hợp mà các bạn mà mở pin nó về hay trễ thì các bạn nên cố gắng nhận lại mình không sợ bị bị bị tắt kiếm tiền luôn đâu tại à, các bạn đừng nên à, sợ mà à, cho nên à, các bạn à, các bạn cứ yên tâm à, các bạn à, hãy đợi tới cuối tháng nha khi mà có trường hợp mà cái mã pin mình nó cái mà mã pin đó, nó về trễ thì các bạn có thể là up luôn à, giấy tờ tùy thân của mình à, thì qua video này thì cũng hy vọng rằng à, các bạn sẽ à, à, thành công việc là mình xác minh à, địa chỉ thanh toán à, thành công ngay từ lần đầu tiên như mình chia sẻ ha thì à, sau cùng thì mình à, xin kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn à, một à, ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha và video hôm nay kênh à, của em đến đây à, xin à, kết thúc và xin kính chào và hẹn gặp lại à, với cô bác anh chị và các bạn à, video tiếp theo